Ok, xin chào và đến channel của mình nha Sau một hồi mình khai thác uh, cái rễ và cái bởi mình đã chế tạo ba cái màn hình luôn Máy tính, vì sao mình tạo cho chắc ăn <laughs> Giờ thì mình lấy đâu đồ ra Giờ mình bắt đầu chế tạo này mà cái đoạn ờ, cái phần mà chế tạo ờ, mình định chế này mình không có bật video vì thế nó sẽ làm rất là nhàm chán nè chế tạo một cái máy nữa nè rồi cháy nhà luôn rồi rồi kệ đi đĩa đúng rồi đúng rồi người sợ là bà bị tập chết anh ơi tập một bò cũng là trẻ nó gái nó là trẻ rồi cái sau cái máy này nó đến một cái máy khác Thank you. đó mày mày còn mày đi ra đó gì ra mày sẽ đẹp mày hát mày rồi cái đã còn còn rồi vậy mà đi ra vậy rồi vậy rồi à không ở ở đây chúng tôi nhà đi ra đấy chúng ta sợ không đi ra giờ mình tìm một cái máy nè mình nhớ cái máy nó kiểu nó bỏ ra ống tim nó dùng cũ mà chiều lâu nó đi rồi nó dùng ra Tại cái Glowstone hả? Nút Sạc dạ. Piston Ok, Glowstone là số 11 Piston Thì đề mà

piston em em em hay với chữ machine cũng được piston gỗ có một cái lợi thế của bạn đó giờ là là né là chúng ta rồi rồi đó hiểu rồi đó vậy đó vậy là vô mẹ phải vô cái mẹ của nó mẹ của chị nó nó cứ ngừng chết á bé cọp này là không phải là chết được để vô để vô để vô để vô ra giờ x tông giờ thì mình xuống kia lấy cúp mà còn cúp đâu mà lấy nhưng mà xuống địa ngục phải lấy chế và giáp sắt đó sao chị đã chị không giữ nó có phải từ từ mày của sao chị làm cái bộ nhỏ cái túi nó bự cái tay cái tay nó to cái tay nó to cái tay nó to cái tay nó to em vô rồi đó làm kiếm thì em vô nó vô rồi nè ờ vô rồi đó rồi lắp cái cửa lại đi rồi chị lắp cái cửa cô gì nó khôn khôn ra xíu hả Ôi chó Chó Không, con trả lên, không có giặt được chứ Ừ, không thể hỗ giải chị ra, đã lỡ có đứa con ờ, bị cô về chịu chị ra, là để chịu bây giờ cái này chị số sớm đi Còn đó chị đem đi chắc phải đảm bảo chị chịu. Ờ, ờ, ờ, ờ, ờ, ờ, Đẩy thì mình giết nó luôn nha các bạn Ý giết luôn nha Lấy ra hả con dây ra giúp tôi đi Ừ, tôi sẽ được mặt giống luôn nè Ờ, cầm mặt giống, tay cầm mặt giống Muốn chiếm nó bị nó khéo nè, nó khéo nè chồng để làm cái gì chút đây là thôi lên trên này không mày rồi nó đã đóng cái này nè đang ngồi nè chồng đi ke đúng rồi chồng này đi rồi rồi ừ mình nuôi tổng con tụi ta chi này khó chịu quá ta ngủ rồi chi này không rồi rồi đấy chim bao dây bao chim lên lên đây các bạn dạ nó ra thì cầm bơ cái nó nó nổ luôn à giờ bắt đầu xuống điểm tìm glowstone Thank you chị chị bỏ xuống nước chị tẩy bỏ xuống nước này chị tẩy này con em mình tẩy hả bỏ xuống nước né này nè rồi né xuống tẩy vậy thì mệt chứ đó chị bên đây đó chị tờ chị rồi chị này chị đây crosstown tuyệt đối không đánh còn uh, Robert Whitman Vậy rồi Vậy rồi Vậy đâu dây chúng ta đẩy trên này nè nè dây này gọi nó vậy là nó thoát được cái này rồi nó cái ải mà nó sống rồi nó dây ra đây cái nào trên đầu của nó nó tự cầm rồi ok bảy không bảy em em em chết luôn em thấy giá trị thì mình làm cuộc rồi giờ giờ nó đang sống rồi hồi chị chết hình như ôi ôi chưa bài rồi đâu ok rồi nó lại nè rồi nó nó sau video này mình ờ, quay tiếp theo nữa là xong rồi nghỉ nữa như thế là đủ là, tập một lại căn nhà mình số khi bị nổ tung